chào cả nhà ba tên lên là lễ phục sinh trời rất là nắng đẹp ha các bạn ha lễ phục sinh này là lễ hết trĩ tới đây của ờ, bên mỹ cũng là lễ chính nên cũng không rành là sao là lễ chính lễ phục sinh chung nhưng mà bên nội chú là lễ phục sinh đó các bạn ha thì đó trời thì rất là nắng hôm nay là lên bên là cỡ 4 giờ chiều bốn rưỡi nhưng mà trời đã lạnh nha bạn nha 7 độ C á lát từ từ nó xuống còn 5 độ bởi vậy nên còn không thể nào có trời thì nắng nhưng mà ống cũng cũng lạnh lắm đó bây giờ linh sẽ quay cho các bạn coi nha mùa mùa lễ phục sinh là bắt đầu từ đã là cuối tháng tư 17 là tháng tư và bắt đầu chuyển qua tháng 5 tháng 6 thì à, phong cảnh thì bông bắt đầu nó lên nè để linh quay dọc dọc cho các bạn có cái hàng cây ở bên à, chỗ linh ở đó các bạn bây giờ linh cho các bạn coi ở trong cái khu chỗ ở linh nha nó có cái cây bông trắng này linh không biết cây này cây gì á nhưng mà thấy mùa này mà nó nở bông trắng đẹp ghê á đây đây là cái à, cái dãy bông này linh đi quay cho các bạn coi bông này linh không biết là gì không biết phải bông đào một loại đào bông cây đào nào hay không chị thấy nó đẹp nên quay cho các bạn coi ở bên linh bây giờ là à, tám độ C rồi trời thì cũng coi lạnh nhưng mà hôm nay trời nó nắng ấm nóng á, nên đâm ra nó hơi ấm ấm một chút à. vậy cho các bạn coi ha hôm nay trời cũng không lạnh lắm nên người ta đi xe máy này các bạn ở giờ xe máy người ta đậu trong một bãi à, đậu xe nè chiếm hết một phần của xe hơi luôn đó, người ta che lại để người ta đi á nay trời ở bên đây trời nắng ấm là người ta lấy xe máy người ta chạy không à để lên quay à, đi lại qua đằng kia lên quay cho các bạn coi một dãy cây nha nó có cái cây nó màu hồng hồng các bạn thấy bệnh mỹ yên tĩnh nè đó, ờ, đẹp không bạn nguyên một dãy cây nó ra bông hết rồi đó cây này linh không biết tên nhưng mà linh chỉ thấy mùa này bắt đầu nó nở bông nó nở suốt luôn mùa hè đó các bạn thấy cây màu hồng hồng không có cái cây màu bông hồng đó. có một và một hai cây màu hồng ở trong khu này còn đa số cây màu trắng hết khu linh ở hôm nay xin lễ nên mọi người đều ở nhà hoặc người thì ta đi chơi hết rồi hồng đó mọi người đây là khung cảnh bên Mỹ ở cái bông màu hồng đẹp không bạn này sao như Linh nghĩ nó giống như hoa anh đào á một loại của loại hoa anh đào thôi mùa này là hoa anh đào đang nở hết nha các bạn đó các bạn thấy đẹp không đó. đây đã vào linh bắt đầu đi ra nha bắt đầu linh đi ra đường ở trước kia trước chỗ chung cư nó cũng có một cây nè đẹp rủ đẹp quá bạn ha chỉ mùa này thì chỉ có những cây này nó ra bông thôi những cây khác nó mới cái đâm chồi những cái lá non nó ra rồi cây đó là cây táo đó các bạn mốt tới tháng 10 thì, thì mình sẽ quay cho bạn coi nó ra táo trái táo đó nhìn cảnh đẹp không bạn ờ. con đường lên bắt đầu đi ra ngoài đường nè đường vắng hoe trời hôm nay rất là đẹp đây bây giờ là mình đi coi kem ông xã mình để canh mua kem nha các bạn nha dập kem có bánh hay là kem không có bánh đó đây là cái mẫu để mình lấy và mình xếp hàng mình mua Ở đây thôi hả? đây có giá kem nè các bạn mình muốn ăn gì mình coi oh. Ờ. kem cay kem khóc hả Just one. No, my son, Một cái ly của em hết hấp dẫn <laughs> Một cái ly của em là như năm đô Như năm đô một bảy sen là ly này nha các bạn Còn ly này là 3 đô 7 sen 3 đô 70 sen chứ À 3 đô 77 sen là cái ly nhỏ này Còn cái ly này là 5 đô à, Tầm đô 42 sen Rồi, ủa xong rồi hả? Còn Chứ cái đó anh hả? Ở nhà mình đang ăn về cả trời đang lạnh 7 độ C Ăn xong hồi thấu trời luôn Ồ, oh, rớt một cái mình ăn luôn Đó Như đây là 18 18 bao nhiêu? tơ 30 30 luôn 18 đồng 30 chứ 18 rưỡi Đưa hai chục luôn thối đi dễ 18 rưỡi là ai chín thời 1830 à 18 đồng rưỡi lại là 1830 ồ oh, ba trăm rưỡi phút dạ 350 ngàn đó, như đây là ba trăm rưỡi nha các bạn nha 400 á 400 ngàn Thank you Thank you Thank you, Rồi, tiếp luôn Đã mình tiếp hết luôn Rồi Cái kia là hai oh, đứa nhỏ À, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ. Ừ, dạ cả nhà hôm nay là vợ chồng mình là đi ăn kem nha cả nhà trời lạnh 7 độ nhưng mà nó có nắng rồi mình ăn thử coi cảm giác như thế nào trời lạnh bạn kem thì sao hả bạn ha <laughs> cái này là trời bảy lạnh là lạnh lắm đó. ăn cái kiểu này về ăn rồi chắc người ta cũng cười mình không mà cũng có nhiều người người ta cũng đi ăn đó bạn mỹ ừ. vanilla ngọt đó đúng rồi cái này có chuối với ăn kem cũng đỡ ngán bạn cái tô kem mình mình ăn xong kiểu này về mình rung chân rung cẳng luôn ăn thử của em nè ngon à cái này lần đầu tiên lên ăn thử ừ. nó có chuối nó có mức dầu nó có thơm tôi quên mời cả nhà mình ăn anh ăn trúng kem các bạn nha mời các bạn nha kem ngon lắm còn mình thì nó không cái chịu lạnh mình cho nó ngồi trong xe nhưng mà mình thả kiến hết xuống hai chồng mình ngồi ở đây cho tụi hai đứa nó ăn kem trong xe nha nó cũng ở gần mình không sao với lại mình xả hết kiến xuống rồi như cũng thấy rồi đó, thấy xe thấy mà ừ. đó bởi vậy nó trong tầm ngắm của mình không sao hết chứ mà hai đứa nhỏ mà nó ra đây nó ngồi ăn kem là nó bệnh luôn bạn đây là mức dầu ha đó ở Mỹ đây để mình lấy mức dầu cho các bạn coi nè mức dầu của Mỹ nè nó không phải giống của Việt Nam mình lắm các bạn thấy không đây là bông kem ha thì mức thơm nữa nè ồ oh, cái hộp kem này em thấy có vẻ ngon anh ơi đỡ ngán hơn kem của anh á ừ. ừ. úp cái đó vô đây ăn luôn cho rồi <laughs> kiểu này hơi lạ bạn ha ông xã mình cầm cây kem ăn cực quá chắc phải xin cái muỗng rồi. À. xin thêm cái muỗng đi <laughs> ông xã lên đi xin cái muỗng rồi đó, cái kem này ăn à, bỏ chí mức này ăn cho nó đỡ ngán thôi bánh quế này lên ăn cái này nãy nó gọi là linh thấy nó gọi là sugar corn là bánh cái cây cái bánh ca bánh nóng có đường còn cái kia là không có khôn là nó không có đường cái loại mà xốp xốp hồi nhỏ mình hay ăn đó bạn xé giấy ra ăn có thể ngồi ăn trúng giấy luôn á ây da ây da ây da ông sợ mình để giấy nó bài à ý rồi xong đây là cái cái cái thế nó cho để mình bỏ rác vô hãy tính ra giờ hai vợ chồng mình cùng ăn một cái à, ly kem cái tô kem thôi bạn ha giữa trời lạnh ở chỗ bán kem cũng nhức đầu hai chồng mình hết xin giấy xong rồi giờ tới xin muỗng nó có mức thơm nha bạn ha đây là mức thơm nè bạn không Trời này nó làm đủ thứ mứt anh ơi Ừ có mứt thơm, mứt dâu với chuối rồi cái với mứt cherry Anh thấy anh ăn thì ngon hơn các Bạn ơi trời đẹp quá ha Nắng đẹp hả bạn ha Cái cây này bạn bạn thấy không đâu có chưa có lá mà Đây, đây, chưa có lá đâu Mà nó bốt là chừng ờ, một tuần nữa ờ, nó ra đầy á đẹp quá các bạn ha yên tĩnh quá ha <laughs> đây là mứt uh, ờ, cherry này bạn nó có dính cái kem rồi nên không có thấy rõ ăn gì ngon hơn á ừ. ừ. mứt thơm không ừ mứt cherry sao nó nghe mùi kỳ quá có bánh nữa nè bánh phê sồn nữa bạn ừ này bánh phê sồn mặn có muối ôi em thấy mua vậy ăn ngon quá anh cái tô này được có mốt em để ý cái đĩa này rồi nó có chuối nó có mứt thơm nó có mứt dâu mứt cherry mà nó xịt cho mình nguyên cái bông kem luôn á bạn thấy không thêm ba hộp bánh phôi này của cây của ông xã mình, lấy mình ăn ừ, bánh à. <laughs> ha dạ cả năm chắc chỉ có vài ngày vợ chồng lên được thảnh thơi mà ngồi ăn dày hết bạn qua năm đi làm suốt à tại vợ chồng linh đi làm từ uh, ờ, 7 ngày hết chỉ có nghĩ nửa ngày mà mình lo mình đi giấy tờ làm giấy tờ này kia rồi phải đi làm không có rảnh được ngồi không vậy đâu à bạn biết không mùa hè cái lễ ờ, lễ từ đây thì nó cũng bắt đầu vô hè nó còn ấm ấm nên chạy ra đường ăn chứ nếu mà lễ Giáng sinh đó, nó lạnh cũng đâu ra đường nó chỉ có ở trong nhà không à hồi sắp tới lễ July 4 là ngày 4 tháng 7 lễ quốc khánh Mỹ các bạn thì cái ngày đó nó nắng nóng thì nó sẽ ra ngoài đường nhiều mà vợ chồng lên chắc cũng thích ra ngoài mùa này là người ta thích ra ngoài lắm và nghĩ coi tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 là trời lạnh mình tối ở trong nhà suốt bây giờ được ra nắng về mừng lắm bạn nào ở xứ lạnh ở bên Mỹ là hiểu được cảm giác thích ra đường như là không nhất nhất là những uh, gia đình nào mà ở vùng lạnh như linh kìa chứ còn như như linh nghĩ ở chưa kali ờ, tách xịt đồ ở vùng nóng á bạn thì bình thường chỉ có ừ, ở vùng núi lạnh như chỗ linh đó thì cái mùa hè nắng lên là quý đó được ra ngoài giống như hết không khí trong lành bởi vậy mặc dù quá bạn mặc áo coat ra ngoài ăn kem mà vẫn có thể mặc áo này áo lạnh chứ không chịu nổi tính ra cái kem này của hai vợ chồng Linh là 18 đô cho cỡ 10 11 à, đô là hết nhiêu đây nha bạn nè là cỡ hai trăm rưỡi ba trăm ba trăm ngàn tiền Việt Nam lấy cồn cho nó đó ừ. xin cho nó một cái cồn cho nó xin được hả chào chào <laughs> này á mình mình hỏi xin trả tiền nó nó nó hơi khó này ăn mà cứ xin hoài à mốt nó thấy mặt nó không <laughs> bán cho nhà thì nó phải xin quá <laughs> hôm nay nó cũng thơ thơ lại bình thường mà đông á mình đâu có xin được ship hàng dài dài bán cho khách sao mà tại này nó vân vấn cái mình xin được dễ ngon ha ừ. ăn này xong lấy hồi lạnh tay luôn <laughs> cái chuối nữa bà ơi ngon quá à. hôm nay lần thứ hai anh cho em ăn hồi đó mới qua anh cho em ăn kem khô cay bánh kem nữa nửa bánh nửa bánh nửa kem à là à cái đó ăn bất đề em á lần đầu tiên mình là ông ông xã mình mua cái bánh kem mà vừa bánh vừa kem nên ăn hết hồn mà ủa sao bánh kem gì kỳ á? hồi đó bên Việt Nam mới qua mình đâu có biết bên Mỹ cái loại bánh kem nó ngộ đúng kiểu bánh kem nha bạn nha vừa bánh vừa kem lạnh rồi kem tươi Việt Nam mình bánh kem chỉ là bánh với kem tươi thôi đúng không thì hồi đó Việt Nam mình chỉ ăn kiểu đó, loại đó quen rồi qua đây bánh kem ông xã lên mua bánh kem ủa sao bánh kỳ vậy cắt ra thì một, một một nửa là kem một nửa là bánh bông lan ở trên là bông kem bởi vậy linh ăn lần đầu tiên trong đời linh ăn nó ngán lắm nó ngọt lắm hồi đó mới qua ăn ngọt quá chịu nổi dạ ăn ở đâu quen đó cũng chịu chịu được nhưng mà cái nào mà ngọt quá ăn cũng không được mọi người ủa mình ăn ngoài trời lạnh vậy mà kem nó cũng tan nha chứ không phải là không tan nha ừ. ăn không kịp nó càng tem tan kem hết rồi kem này ăn cũng được quá ha cũng, ngon ngon hơn cam bình nhớ bạn dán dù gật hàng chiếc kem này em thấy người ta xếp hàng mua quá trời kem này được cái trời lạnh nó cũng có bán mà nhưng mà người ta cũng có ăn á nhưng mà ít lắm mùa hè thì nhiều mấy mấy cái chỗ kem này mùa mùa đông á mùa đông nó, nó bán chậm lắm mấy bạn tại vì người ta cái mà mình vẫn thấy người ta đi mua nha vẫn thấy người ta đi mua à, nó mướn đa số là nó mướn mấy đứa bé làm à, học à, cấp 3 đó 15, 16, 17 là tuổi, 18 tuổi á, Mỹ bên đây mấy đứa à, mấy đứa trẻ mà khoảng học hai khu, hai khu bên đây là lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12. À tuổi đó là mấy mấy đứa trẻ đó là xin đi làm thêm hết rồi bạn nó như bán kem gì dạ, bán 4 ờ, tiếng hoặc 8 tiếng nó có thời lượng muốn đăng ký giờ nào làm tại vì mình làm mình có mấy người khách đó cái họ cho con người ta đi làm đó bạn người ta nói mà ngộ lắm những người khách đó ờ, người ta thích đẩy con người ta đi làm lắm tại vì tập chứ nó ở nhà nó tối ngày nó ôm tivi hay chơi game á nên bởi vậy người ta kiếm việc làm tuổi đó thì có có đứa thì chưa có biết lái xe phụ huynh chịu khó chở tới nó làm có có chỗ nó làm hai tiếng người ta cũng nhận Ờ, chuyện phụ huynh chở tới 2 tiếng làm xong đón về 2 tiếng tính ra tiền xăng linh thấy à, cũng không muốn bằng nữa hồi đó là một giờ là có 7 đồng 50 xe nè dạ, mấy trẻ đó làm trả lương thấp lắm bạn không phải là lương như người lớn là thí dụ bây giờ là 15 đồng 50 hay là 15 đồng mấy mấy đứa trẻ đó là trả thấp nhất là 7 đồng 50 8 đồng nếu mà nó làm giỏi làm lâu hai tiếng thì nó làm nhiêu ngày có 16 đồng cỡ nhiêu ba ba trăm rưỡi ngàn đó 16 đô là ba trăm rưỡi thí dụ một tuần nó làm có 3 ngày một ngày nó làm 2 tiếng là vậy đó bạn à, coi như là một ngày có khi nó kiếm được 16 đô một tuần thì nó kiếm được uh, 3 3 buổi thì nhiêu 16 nhân 3 là 48 hả bạn ha 48 gần 50 đô thôi đó đi. 50 đô là triệu mốt triệu mốt Việt Nam mà tiền xăng bạn nghĩ ơi chạy tới đó chạy tới về mà phụ huynh ta cũng chịu vậy tại người ta thích cho con ta tập đi làm khi nó làm được cái chỗ mà hai tiếng đi ha cái nó quen cái mấy tháng sau hay nữa sau nó đi chỗ khác cái nó là 4 tiếng nó làm ở chỗ quán kem hoặc là chỗ bán đa McDonald's chỗ nào mà cần mà muốn ờ, cái nó nếu mà việc nhẹ nhẹ cái cái mà chạy xe mua là gì ray ray ray blue là lái xe á bạn vừa lái xe vừa, vừa. đó bán mấy cái đó đó bạn còn khi nào mấy đứa mà nó lớn 18 18 tuổi như cỡ lớp 12 á bạn 17 18 tuổi thì nó làm thời gian cao hơn ừ. có thể làm tính tiền siêu thị đó là vậy á mình linh thấy đa số bên đây trẻ đây nó đi làm vậy nhiều lắm tại nó thích ờ, làm rồi nó có có tiền xài thêm á mà nhiều phụ huynh ta muốn tập con ta vậy người ta cho đi làm hết các phụ huynh cũng cưng con không có cho đi làm ở khi 18 tuổi 17 tuổi bên đây là nó biết lái xe 16 tuổi rưỡi là nó thi lý thuyết nha bạn nha 16 tuổi rưỡi là anh được quyền thi lý thuyết hả? Đúng rồi, sao vậy? 16 tuổi rưỡi là anh được quyền thi lý thuyết. Lái xe nữa năm. Và lái xe nữa năm là đi chung với phụ huynh á. Nó tập tập ở trong trường cũng có tập nữa. Còn ở nhà phụ huynh tập. Khi 17 tuổi đứa nào cứng á, lái cứng thì à, được đi thi lái xe, còn không là thi thực hành. Thi thực hành đó bà. Còn không là 10 17 à, tuổi 17 ờ, tuổi, 17 tuổi rưỡi thì nó sẽ thi được. Tùy tùy mỗi đứa nha, mỗi đứa nào nó dạng thì à, đúng 17 tuổi thì nó có thể lái xe à, thực hành rồi đó còn ở đứa 17 tuổi rưỡi ở đứa tới 18 tuổi mới lấy tùy thôi đi vô đi lạnh vô lạnh hai vợ chồng lên ờ, chào các bạn tới đây nha rồi mình sẽ đi quay tiếp bây ngồi ở đây ăn kem tới phút này là lạnh lắm rồi chịu hết nổi rồi <laughs> mặc dù có nắng nhưng mà hai cái chân nó lạnh lắm <laughs> chào các bạn mình chiếc ờ, uh, ờ, bây giờ mình uh, ghé chỗ đổ đổ à, ờ, đổ xăng rồi, rồi quay à, à, cho các bạn coi mình đi rửa xe tại vì à, à, hôm nay trời nó ấm rồi đó mấy bữa trước uh, tuyết nhiều quá thì à, bây giờ mình à, mình đổ xe từ từ ở mà bên đây là mùa mùa đông là mình phải đổ à, phải rửa xe thường xuyên tại vì cái mà thường thường trước khi mà tuyết rơi người ta hay rải muối thì khi mình chạy xe thì cái tuyết nó, nó hòa trộn với cái muối nó bắn lên xe thì nó sẽ làm uh, làm mục uh, mục xe đó các bạn uh, bởi vậy nên uh, mình mùa đông đó, thường là cứ sau lần tuyết rơi đó, thì mình phải đi uh, uh, rửa xe ở nay uh, quay cho các bạn coi uh, mình uh, rửa xe nha ở đây là đây là chỗ rửa xe đây là chỗ rửa xe đây ừ. thì giờ mình lái xe vô đây rồi mình lái qua cái nhà đó thì là ra của rửa xe đó nó rửa xe nó tự động bây giờ mình à, phải trả tiền trước khi được rửa xe bây giờ mình lái vô đó. bây giờ đây có cái máy này máy này là mình trả tiền bây giờ nó có nhiều loại à, rửa xe đúng không thì à, nó có loại 8 đồng là 8 đồng trong 6 tại uh, à, 10 đồng 12 đồng 14 đồng đó thì uh, hôm nay uh, mình uh, sẽ rửa loại 14 đồng đó đó vậy đúc đúc ra rút ra là xong thôi đó. Đó, nó in ra cho mình cái uh, receipt cái uh, biên nhận đó thì uh, đây đó 14 đồng gửi xe không giờ mình vô mình uh, lái xe qua thôi là xong so let's see what I've been driving Thank you. đó nó các bạn theo bạn thấy không go là đi backup là lùi lại đó. stop là dần đó mình theo hướng dẫn đó đó cái mình stop là thấy không đó mình dừng lại đó mấy bạn thấy không đó, nó xả nước rồi nè đó. đó xả nước ra wow. giờ xe nó vậy nè à, xả xà bông ra các bạn thấy không ハハハハ đó giờ nó xả lại nó bông thêm lần nữa nữa đó. đó nó cứ tự động thôi mình lái xe vô rồi mình cứ đậu dừng xe vậy thôi mình cài qua số để chứ dừng thôi nó tự rửa cho mình thôi mình máy đó mình đó phải làm gì đó Thank you. đó giờ nó xịt đó nó nó nó xịt đó để cho cái uh, xe nó khô ráo nước các bạn nó xịt đó xe ráo nước đó. mấy cửa kiến không xịt bông rồi nó, nó thổi nước cho xe nó khô á đó giờ cái bảng nó nó chuyển qua là chữ go màu xanh rồi là xong rồi bây giờ mình đi ra thôi hết là xong đó là thấy chữ go không ừ. xong rồi ra thôi ra thôi giờ mình đậu xe ở đây để mình à, mình à, coi lại chút à, xe mình lâu cho nó khô trước khi mình đi Đó. À, bây giờ giờ phải lau sơ những cái cái nó nó thở còn nước này các bạn Ê, hôm nay lạnh nha bạn nha bây giờ mình phải lau sơ những cái chỗ này nó thổi không hết nước nè thì nó khỏi bám bụi mình chỉ cần lau sơ sơ thôi có cái khăn á cái này có chỗ có những đứa trẻ nó sẽ làm sẵn lau xong rồi có tiền còn chỗ này là tự mình vận động tự thân vận động mình lau chào khán giả nha hôm nay hai chồng linh tới đây là kết thúc một chuyến đi ờ, một ngày nghỉ và đi ờ, ăn kem và xong rồi đi rửa xe cho sạch sẽ là hết một ngày nghỉ của hai vợ chồng linh rồi hy vọng là hai chồng linh sẽ ờ, <laughs> quay những video về cuộc sống mỹ những cảnh quan mỹ cho các chia sẻ với các bạn để các bạn cùng thưởng thức về cuộc sống bên mỹ như thế nào những lúc rảnh thì vợ chồng linh sẽ cố gắng quay nhiều cảnh lạ hơn à, bye bye các bạn nha các bạn các bạn nào yêu thích uh, kênh của uh, ờ, Chiết Linh Cuộc Sống Âu Mỹ thì uh, nhớ ủng hộ kênh Hai Chồng Linh bấm subscribe và theo dõi thường xuyên nha. Bye bye các bạn, tạm biệt.